Thưa quý vị, sữa non từ xa xưa đã được ví như món quà dinh dưỡng đầu tiên của sự sống ở nền khoa học hiện đại thì sữa non đã được nghiên cứu và thương mại bởi các sản phẩm công nghiệp hóa. Các sản phẩm này vốn dĩ đã rất nổi tiếng và được yêu chuộng bởi các nước phát triển bởi thành phần hoàn toàn tự nhiên và không có tác dụng phụ rất tốt cho sức khỏe. Tại Việt Nam, các sản phẩm sữa non cũng ngày một được người tiêu dùng yêu thích và tin dùng. Thị trường ngành hàng này cũng vì thế mà phát triển với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu ngoại nhập. Điều này giúp người tiêu dùng cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để lựa chọn một sản phẩm sữa non thật chất lượng? Các sản phẩm này tốt cho sức khỏe như thế nào? Thông tin tiêu dùng tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề trên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày nay, tiến dần theo sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0, ngành chăn nuôi bò sữa đã tiến lên bậc cao trong việc áp dụng công nghệ và khoa học. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa non. Theo đó, vì bò sữa là động vật ăn cỏ và sống tự nhiên ngoài đồng, có các yếu tố miễn dịch cao hơn người, nên những giọt sữa màu vàng nhạt của cá thể bò sữa mẹ tiết ra trong 72 giờ sau sinh con non sẽ được thu giữ và sản xuất ra sữa non các thành phần dưỡng chất thiết yếu có chứa các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng giúp tăng cường sức khỏe cho con người. Thưa quý vị, qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng đã biết được là sản phẩm sữa non mà chúng ta đang sử dụng được lấy từ đâu rồi đúng không ạ? Và chắc là quý vị cũng đang rất là thắc mắc muốn tìm hiểu là trong sữa non sẽ có những giá trị dinh dưỡng như thế nào. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về vấn đề này với sự tham gia của khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu chuyên gia dinh dưỡng thạc sĩ Hoàng Sắc Đình. Ừ. Dạ xin chào thạc sĩ, cảm ơn thạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa thạc sĩ, đầu tiên thì thạc sĩ có thể chia sẻ là trong sữa non có những thành phần dinh dưỡng nào và những thành phần dinh dưỡng đó nó tốt cho sức khỏe con người như thế nào ạ? cảm ơn Mai Anh cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương hình à, thì trong sữa non nó có những cái hàm lượng dinh dưỡng giống như là trong cái sữa thông thường như là chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất nhưng mà với cái hàm lượng nó vượt trội so với lại sữa thông thường điều đó thể hiện qua cái màu sắc của sữa non nó sẽ màu vàng sậm và cái trạng thái của nó là hơi à, sệt uh, quánh hơn là sữa thông thường à, cái thứ hai là trong sữa non có cái thành phần vô cùng quan trọng và trong sữa thông thường hầu như không có đó là trong sữa non có thành phần kháng thể immunoglobulin còn gọi là Ig và các à, yếu tố à, tăng trưởng chính vì cái thành phần immunoglobulin hay gọi Ig này và cái yếu tố tăng trưởng nó sẽ giúp cho cơ thể của à, con non được bảo vệ sức khỏe à, chống chọi lại những cái à, yếu tố gây bệnh nhiễm từ môi trường bên ngoài vào dạ. và giúp cho con non nó có cái sự à, phát triển à, nhanh chóng trong giai đoạn đầu thì đối với cơ thể người trưởng thành như chúng ta thì cái thành phần kháng thể IG đó sẽ giống như là cung cấp cho cơ thể chúng ta một cái lực lượng à, chiến đấu tinh nhuệ bổ sung vào trong cái thành phần của hệ miễn dịch của chúng ta để giúp chúng ta chống chọi lại những cái tác nhân gây bệnh và cái yếu tố tăng trưởng sẽ bổ sung vào trong cơ thể người trưởng thành chúng ta là sẽ thúc đẩy những cái à, quá trình à, tái tạo tế bào à, làm cho những cái tổn thương của thể chúng ta nhanh chóng được phục hồi hơn như vậy là chúng ta có thể thấy là trong sữa non có rất là nhiều những thành phần dinh dưỡng vậy thì từ góc độ của nhà sản xuất thì à, quy trình sản xuất ra sữa non có điều gì đặc biệt thưa thạc sĩ cái sữa non à, tự nhiên nó là cái dạng lỏng à, khi mà chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm sữa non đến tay người tiêu dùng thì thông thường nó là bột sữa non yeah. Dạ. thì như vậy trong quá trình chế biến từ sữa non dạng lỏng sang sữa non dạng bột thì cái điều kiện quan trọng của nhà sản xuất là phải làm sao giữ lại được à, nhiều nhất có thể các thành phần dinh dưỡng quan trọng có trong sữa non tự nhiên ban đầu dạ. à, không có bị phá hủy trong quá trình chế biến à, như là những quá trình là à, cô đặc quá trình sấy và quá trình phối trộn và cái À, nhà sản xuất à, áp dụng cái công nghệ hiện đại tiên tiến để mà giữ lại được những cái thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất của à, sữa non tự nhiên đó là thành phần kháng thể Ig và cái yếu tố tăng trưởng đó là cái điều kiện tiên quyết tiên quyết nhất đối với lại sữa non sản phẩm Thưa quý vị, với những sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và không có tác dụng phụ như sữa non thì ngoài sự đầu tư về công nghệ cũng như là dây chuyền sản xuất hiện đại thì khâu kiểm soát hệ thống chăn nuôi bò sữa cũng rất là quan trọng. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng ghé thăm đảo quốc New Zealand nơi được mệnh danh là xứ sở của những nàng bò sữa để cùng xem là họ đã làm như thế nào nhé. Nhắc đến ngành công nghiệp sản xuất sữa thì chúng ta không thể không nhắc đến New Zealand, bởi đây là nước có doanh thu cao nhất thế giới về xuất khẩu sữa và sản phẩm chế biến từ sữa, với doanh thu hơn 12,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Sức mạnh chủ yếu của ngành công nghiệp sữa hàng đầu thế giới này đến từ hệ thống chăn thả hiệu quả, chế biến sữa quy mô lớn, đầu tư cao cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao cấp và tươi với khí hậu ôn đới, New Zealand có điều kiện khí hậu lý tưởng giúp đồng cỏ nơi này quanh năm xanh tươi. Đàn bò gần như được thả ngoài đồng suốt cả ngày để tận dụng nguồn cỏ tươi dồi dào quanh năm, điều mà ít quốc gia nào có được. Kết hợp với các yếu tố khác như thiết kế chuồng trại, hệ thống tắt sữa, chăm sóc nuôi dưỡng và vấn đề quản lý dịch bệnh đã tạo nên môi trường sống thoải mái, giúp những con bò khỏe mạnh hơn, cho nhiều sữa hơn với chất lượng cao hơn hội tụ đủ các yếu tố cần thiết nói trên. Không ngạc nhiên khi New Zealand là quốc gia cung ứng 33% sản lượng sữa bò, chiếm 1 phần 3 thị trường toàn cầu, cùng với đó là sự nổi tiếng về tính đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và đáp ứng cao các tiêu chuẩn của các nước với sức khỏe con người. Thưa thạc sĩ, một hệ thống chăn nuôi hiệu quả thì cần phải đáp ứng những tiêu chí gì ạ? Và sự an toàn của sữa nói chung cũng như là sữa non nói riêng đối với sức khỏe con người là như thế nào thưa thạc sĩ? à, hệ thống chăn nuôi cần phải đáp ứng hai tiêu chí tiêu chí thứ nhất là chất lượng của cái nguồn sữa nguyên liệu thì à, khi mà bò sữa được chăn thả trên những cánh đồng cỏ à, trong cái môi trường trong sạch à, điều kiện khí hậu thì mát mẻ và được à, ăn những cỏ mà nhiều dinh dưỡng cũng như là uống nước sạch như vậy thì bò sẽ đạt cái trạng thái à, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần thì bò sữa sẽ cho ra cái à, dòng sữa à, có cái chất lượng rất là cao và cái tiêu chí thứ hai của hệ thống chăn nuôi đó là tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm thì trong cái điều kiện mà nuôi chăn thả à, môi trường sạch sẽ và an toàn giống như là môi trường ba sạch là nguồn nước sạch à, thức ăn sạch và cái chuồng trại sạch thì như vậy thì dòng sữa sẽ à, có những cái thành phần dinh dưỡng rất là tự nhiên và khi mà cơ thể chúng ta sử dụng thì nó sẽ cho chúng ta những thành phần dinh dưỡng hoàn toàn tự nhiên an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng có thể thấy là các sản phẩm sữa non trên thị trường Việt Nam ngày nay thì rất là đa dạng từ thương hiệu đối tượng cho tới giá thành à, vậy thì với New Image à, đâu là điểm khác biệt cũng như là lợi thế lớn nhất của New Image là gì thưa thạc sĩ đối lại New Image à, cái sản phẩm mà nổi trội nhất là có thành phần sữa non đó là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng alpha lipid lifeline yeah thì cái điểm nổi trội uh, của sản phẩm với Niu May đó thứ nhất là về cái nguồn gốc xuất xứ thì sản phẩm của Niu May là được sản xuất và nhập khẩu 100% từ New Zealand bởi vì New Zealand là nằm trong quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm từ sữa cũng như là sản phẩm chế biến từ sữa dạ. à, cái thứ hai là về công nghệ sản xuất thì anh New May họ áp dụng cái công nghệ sản xuất hiện đại để giữ lại được những cái thành phần dinh dưỡng tự nhiên có trong cái sữa non nguyên liệu ban đầu và đặc biệt ở niềm may còn có một cái công nghệ đó là alpha lipid đây là dạ. công nghệ độc quyền của niềm may ừ. là họ sẽ bổ sung những cái à, hạt à, béo chiết xuất từ sữa là phospholipid dạ. giúp nó bảo vệ lại cái hạt sữa non không có bị phá hủy khi mà chúng ta à, sử dụng nó đi qua cái axit dạ dày nó sẽ không bị phá hủy và như vậy thì khi xuống ruột non nó sẽ à, tăng cái hấp thu thành phần dinh dưỡng tự nhiên À, của sữa non và cơ thể chúng ta nhiều mức có thể với tính thân thiện của sản phẩm sữa non thì à, dòng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline như là thạc sĩ cũng đã chia sẻ thì nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào và với từng độ tuổi cũng như là giới tính khác nhau thì sẽ có tác dụng đến sức khỏe con người như thế nào ạ? Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm chế biến từ sữa cho nên theo quy định pháp luật của Việt Nam là sẽ sử dụng cho trẻ trên 3 tuổi và người trưởng thành và công dụng à, của Alpha Debit Lifeline nói chung đối với lại khách hàng sử dụng sẽ là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe để bảo vệ cơ thể chống trọi lại những tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. À, với cái hàm lượng IgG có trong à, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline. Và tất nhiên là tùy vào những cái nhu cầu của các đối tượng cụ thể. Ví dụ như là người phụ nữ mang thai nè, người à, cao tuổi nè và trẻ vị thành niên đang à, phát triển yeah. Dạ. thì trong Alpha Lipid Lifeline có cung cấp thêm canxi yeah. Dạ. để đáp ứng cái nhu cầu về canxi của những à, đối tượng khách hàng này rồi đối với là những khách hàng mà có cái à, rối loạn về đường ruột về hệ tiêu hóa thì trong Alpha Lipid Lifeline có bổ sung thêm lợi khuẩn probiotics yeah. Dạ. sẽ giúp cân bằng lại cái hệ vi sinh trong đường ruột rồi đối với lại à, người trưởng thành mà làm việc hàng ngày thì chúng ta cần phải có nhu cầu vitamin khoáng chất để mà chúng ta à, đáp ứng cái hoạt động à, sinh hóa của cơ thể thì alpha lipid Life có cung cấp các vitamin khoáng chất đa dạng à, để hỗ trợ cho cái nhu cầu về vi lượng mỗi ngày Thưa quý vị, hy vọng là với những chia sẻ của thạc sĩ Hoàng Sắc Đình thì quý vị cũng đã có thêm thông tin để lựa chọn được dòng sữa non phù hợp với gia đình của mình. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.